Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê cờ bạc bịp. Hôm nay thay mặt Tuấn cao mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái chương trình khuyến mại, một chương trình lì xì đầu năm mới của năm 2021 này. Đấy, một chương trình này rất là lớn cho anh em, đó chính là mua một tặng một. Khi anh em mua bất kỳ một cái dòng sản phẩm nào bên Tuấn cao thì anh em sẽ được tặng kèm theo một sản phẩm. Chẳng hạn như khi anh em mua một con mỏ đổi bài này, anh em sẽ được tặng kèm thêm một chiếc ví đổi bài của Nhật này, hoặc là anh em mua ví đổi bài của Nhật thì anh em sẽ tặng được tặng thêm một con mỏ đổi bài này hoặc bất kỳ dòng sản phẩm nào sẽ có một chương trình khuyến mại thích hợp kèm theo cho anh em nhé thì à, năm 2021 cũng đã đến rồi thì anh em nào chưa cập nhật những cái dòng sản phẩm cà bạc bịp mới nhất trên thị trường thì hãy ấn đăng ký kênh của Tuân Macau để à, vào xem nhé Đấy, bên trong kênh của mình có những video hướng dẫn cũng như là những video uh, <clears throat> giới thiệu cho anh em về tất cả các dòng sản phẩm cài bạc bịp mới nhất trên thị trường mới nhất năm 2021 này và mình cũng liên tục cập nhật cho anh em những cái dòng sản phẩm mới sắp ra trong thị trường trong tương lai nha anh em thì anh em hãy ấn đăng ký kênh để theo dõi nhé thì uh, hôm nay đấy, mình sẽ giới thiệu cho anh em về một cái chương trình chương trình này thì sẽ có một con bí này và một con mỏ thì à, với mỏ và bí như thế này thì anh em sẽ sử dụng thích hợp cho các bộ môn như là liêng ba cây và bài ca đấy đây là những cái bộ môn thích hợp để sử dụng các dòng sản phẩm cháo đổi bài ngoài ra thì với bộ môn bài lá anh em có thể sử dụng theo những cái dòng máy đánh bài còn kính áp tròng thì xuyên bài cháo đổi bài thì có áo đổi bài điện thoại đổi bài rất là nhiều anh em cứ ấn đăng ký kênh và vào xem video để tìm hiểu nhé thì uh, video này mình giới thiệu sơ qua cho anh em cái uh, con mỏ này và con ví này Đấy, khi mua anh em sẽ được tặng kèm theo với nhau <clears throat> ví thì hoàn toàn là ví nhật 100% đây anh em, chất liệu da tuyệt vời, nhỏ gọn. Đấy. Máy sạc pin, sạc tầm 3 à, đến 4 tiếng là sẽ đầy. Và khi đầy thì anh em có thể thoải mái chơi xuyên đêm, Đấy, xuyên ngày. Nói chung là rất là tiện lợi và nhỏ gọn, vừa có thể bảo quản tài sản lại còn có thể vừa chơi cờ bạc pin Đấy. <clears throat> Ngoài ra thì à, đây là con mỏ nha anh em. Với cái dòng mỏ này thì anh em sẽ có thể cháo à, đổi bài này. Dòng mỏ này rất là tuyệt vời luôn, nhỏ gọn, dễ chơi. Đấy, anh em có thể chế vào bất kỳ đâu chẳng hạn như chế vào ờ, ví và áo và quần Đấy. nếu mà anh em không thể chế được thì cứ liên hệ trực tiếp với mình vào hotline 0844 179 mình sẽ chế cho anh em Đấy. <clears throat> làm theo yêu cầu của anh em thì ờ, anh em cứ liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết Đấy. cháo đổi bài thì không có gì để chế trách với hai cái dòng sản phẩm này rồi Đấy. anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để thử hàng nhé một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông Đấy. <clears throat> có hai cơ sở anh em gần cơ sở nào thì lên cơ sở đó lên đây anh em mình sẽ giao lưu số điện thoại trên màn hình kìa anh em nhé không tám một một một bảy chín mọc rồi về rất nhanh và hiệu quả anh em có thể chế vào cổ tay áo này chế vào cổ chân chế vào cổ chân thì là hợp lý nhất cách chế như thế nào thì cứ liên hệ mình sẽ hướng dẫn trực tiếp anh em Đấy. những con mỏ này cũng thế thôi anh em sạc tầm 3 đến 4 tiếng là sẽ đầy và khi đầy thì chơi thoải mái dòng sản phẩm cháo đổi bài này thì được cái chỗ là anh em bài nào cũng có thể chơi được Đấy. dòng máy và kính thì nó tiện dụng tiện dụng dễ đánh hơn nhưng mà anh em phải bắt buộc phải đưa được bài vào và nếu mà không đưa được bài vào thì đánh cái dòng sản phẩm mà tráo đổi bài này là ok nhất đấy <clears throat> thì à, anh em hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào anh em